Xin chào anh em thì à, ngày hôm nay tiếp tục tôi sẽ làm clip giới thiệu đến cho anh em đi ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu lắc tài xỉu bịp một cái bộ đồ chơi tài xỉu đó chính là nắp tài xỉu hai chiều anh em nhé Đấy, thì anh em cũng không còn xa lạ gì với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều này đúng không ạ Đấy, thì khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều để anh em ra sòng sới anh em đi chơi thì anh em có thể lắc tài xỉu theo ý muốn anh em nhé hai chiều có nghĩa là sao ạ hai chiều có nghĩa là một chiều tài một chiều xỉu đó nó là cái đồ nam châm anh em nhé đó, thì cái bộ hột này tăng tích của nó thì uh, nước muối dọi đèn thì, thì ok Đấy. nhưng mà thử nam châm thì chắc chắn sẽ hít anh em nhé đó, thì à, cái nắp hai chiều này đây nó chính là cái nắp hai chiều mà cơ sở bên tôi đã làm trong cái nắp này anh em nhé Đấy, tôi đã đánh dấu sẵn ở trên cái nắp này cái đường hoa văn ngoằn ngoèo đây thì nó là chiều tài còn cái đường hoa văn sọc thẳng đối diện thì nó sẽ là chiều xỉu anh em nhé đó thì à, khi mà anh em đặt hàng ở bên cơ sở bên tôi thì à, một bộ đồ chơi gồm một cái nắp và một bộ hột tùy theo kích cỡ của anh em 11 ly 12 ly 13 ly và cái tỷ lệ của cái ờ, bộ đồ chơi nắp tài xỉu hai chiều này nó sẽ có tỷ lệ là 73 nó sẽ có những chén phản cho anh em anh em nhé đó không thể nào mà làm 100% được 100% thì ờ, chắc chắn anh em sẽ không chơi được ờ, nó sẽ dính vô cái nắp này cái nắp thì bên trong rất là bình thường đó. Đó, đúng không anh em thì đây là chính là cái bộ hột lâm châm mà cơ sở tôi đã làm vào trong cái bộ hột này và cái nắp này đó thì khi anh em ra sòng chơi anh em chơi anh em lắc tài xỉu theo ý muốn đó, lắc cứ cứ lắc theo anh em lắc đưa hột về bên này bên cái chiều tài thì nó sẽ là về tài cho anh em còn chiều đối diện của nó sẽ là chiều xỉu anh em nhé đó, cái nắp này thì nó có tên gọi rất là nhiều cái tên gọi khác nhau nắp hai chiều nắp âm dương đó, chẳng hạn như vậy thì ờ, tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em xem cái bộ đồ chơi uh, nắp tài xỉu hai chiều bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó hiệu quả như thế nào anh em nhé test cho anh em này thì bây giờ tôi sẽ lắp về tải cho anh em đó 456 tứ ngũ thiên đúng không ạ 553 à nhầm 552 xin lỗi anh em đó. tiếp tục vẫn là tài đúng không đó, 246 tiếp tục tài 356 vẫn là tài nha anh em nhé Đó, anh em lắc tài xỉu theo ý của anh em đó đúng không ạ đấy 664 552 tiếp tục lại 552 đấy, anh em lắc đưa hột về phía bên uh, cái chiều mà đã được đánh dấu sẵn thì nó sẽ về theo ý của anh em đó, nó sẽ có những cái chén phạt không thể nào tránh khỏi thì khi mà anh em muốn đổi xuống xỉu thì anh em có thể xoay nắp lại đó xoay nắp một cách rất là đơn giản khi anh em khui ra thì anh em có thể xoay ở trên tay của anh em rất rất là nhiều cái ờ, mẹo để cho anh em tùy cơ ứng biến ở sòng sới anh em nhé đó thì bây giờ tôi sẽ lắc xỉu cho anh em này đó, 125 225 đúng không ạ ừ. 235 vẫn là xỉu đấy khi mà anh em ờ, thay đổi xoay nắp thì nó sẽ về theo ý của anh em tỷ lệ của nó thì là 70 anh em nhé thì vừa rồi anh em xem video tôi test cho anh em cái tỷ lệ của nó ra theo đúng ý muốn của anh em đó, anh em muốn lắc tài có tài muốn lắc xỉu có xỉu đó nếu để bình thường lắc bình thường thì bộ hột nó vẫn chạy bình thường 5 năm anh em à, để hai bên như này đó, anh em lắc bình thường thì bộ hột vẫn chạy đều bình thường nhá như bộ hột bình thường thôi đó còn à, anh em nào muốn sở hữu cái bộ đồ chơi à, tài xỉu bịp nắp tài xỉu hai chiều này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở bên màn hình đó, chuyên cung cấp và tư vấn cho anh em những bộ đồ chơi bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mà bên cơ sở bên tôi đang có thì khi anh em mua sản phẩm của bên cơ sở bên tôi thì anh em sẽ được hướng dẫn thêm những cái mẹo để cho anh em ra sòng chơi anh em đi chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp nó hiệu quả anh em nhé cách chơi những bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay thì anh em hãy à, đến với cơ sở bên tôi thì cái video ngày hôm nay tôi làm đây là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được uh, theo dõi những video mới nhất mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên xin chào tạm biệt tất cả anh em